hello hello rồi coi rồi tiếp theo nữa xin giới thiệu bạn đó chính là anh uh, gì ta siêu chậm chó siro official <laughs> chào mọi người đi anh hello ê hình như ổng ổng bị lắc chị em kêu ổng từ nãy giờ ổng mới hello chị ạ ok ờ. rồi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 à quên mất mình đã được một triệu subscribe mà ờ đúng rồi ha mình được một triệu subscribe mà quên mất quên mất <laughs> rồi tính ra là bây giờ mình phải nói thế này mới đúng nè các bạn đừng quên là hãy đăng ký đi mong cho mình đạt được hai triệu subscribe nha các bạn <laughs> phải nói như vậy nó mới đúng gấp trời đôi, gấp đôi, gấp đúng rồi gấp đôi gấp đôi chứ bây giờ mình được một triệu subscribe rồi nói chung là mình cũng cảm ơn tất cả những bạn nào đã đăng ký ủng hộ cho mình nha cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đăng ký ủng hộ cho mình lên một triệu subscribe nha cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đó thì hôm nay nè mấy bạn ơi mình có mời anh siro với chị Camu vào trong đây để cùng gọi là thi đấu với mình gọi là thi đấu bắt cua các bạn ơi nghe hấp dẫn chưa trời chị Camu chị Camu bắt cua giỏi không chị ơi Sửa, sửa, chị mới bắt qua, chị mới tập, chị chưa biết bắt cua em ơi <laughs> Ôi xạo xạo xạo, chị Camui chơi chung với anh Siro nhiều rồi Chắc là sẽ biết bắt cua giỏi lắm nè, xạo à xạo à Rồi, còn nếu mà nói về ông Siro thì mình khỏi nói luôn đi Tại vì ổng là chúa bắt cua của Hero Team rồi Mà ổng cũng là chùm bắt cua của Việt Nam chúng ta luôn các bạn đó à, Riêng về cái phần Mini cua á, riêng về phần, phần Mini cua ha Hả gì? Anh mới tập bắt cua mà xạo xạo xạo ôi mini world còn gọi là trao cho siro cái giải thưởng là youtuber ờ, bắt cua số 1 mini world việt nam luôn mà xạo quá có hả? có lần trước ổng làm video em xem video của ổng á chị đó thì các bạn ơi hôm nay nè mình sẽ cùng với anh siro nè và chị ca cùng nhau thi đấu bắt cua nha đó thì có rất là nhiều bạn fan bảo mình là anh ơi anh hãy thử rủ anh siro vào đây thi đấu bắt cua đi đó thì hôm nay mình có rủ anh siro nè với lại là mình chơi một mình thì buồn lắm cho nên mình sẽ rủ thêm chị camui nữa là ba người luôn à, đó thì đây ra, thì ra mình chỉ là người thêm gia vị thêm vào thôi chứ mình không có gì ở trong đây hết <laughs> ờ à, gì vậy chị gì đâu mà chị buồn <laughs> trời ơi em quý chị lắm em mới mời chị vào đây á không gì đâu buồn không gì buồn hết đó, đó. Okay. thì hôm nay nè em với chị camui sẽ là một đội Siro sẽ là một okay. đội Chỉ cần gọi là em với chị Camui một trong hai người mà về tới đích trước á thì à thì coi như là em chị Camui sẽ chiến thắng đó. Còn Rô về tới đích trước thì Rô sẽ là người chiến thắng bạn hiểu không? Ê Rô Rô không trang gian nha, chơi là nhảy bên dưới đây chứ không có leo đây nha. Đó. Thì à có thì nói chung á là hôm nay nè thì à, mình với anh Rô với chị Camui sẽ thi bắt cua với nhau và mình với Camui sẽ là một đội. Siro sẽ là một đội bạn ơi và anh siro á là phải nhảy đường khó nha còn em chị camui sẽ nhảy đường dễ đó bởi vì là em với chị đúng rồi em với chị camui là nước bắt cua mà cho nên là em với chị camui sẽ nhảy đường dễ còn siro sẽ nhảy đường khó nha nhưng mà vẫn vẫn tính là thi đấu nha biết sao không bởi vì rô là chùm bắt cua rô phải nhường bọn em chứ đúng không đó rồi Bây giờ thì mình đếm 1, 2, 3 là bắt đầu nha Chỉ cần gọi là mình hoặc là Camui về đích trước Thì coi như bọn mình sẽ giành chiến thắng Ok Rô sẵn sàng okay. chưa Vô Rồi chị Camui sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi nhưng mà Rô không được biến thành xe rồi chạy nhanh đâu nha chơi đúng rồi đó, không đó. chơi biến thành ừ, xe ờ, đâu nha chị chị bắt bắt bắt cô ai biến thành xe được chị cho cho chị biến thành xe chị chạy thử á trời rồi à, ok ok rồi rồi chuẩn bị nha chị. một hai ở ờ, à, chưa mà chị ca mui chưa mà <laughs> chị chạy chưa rồi chưa mà ok về lại nha rồi ok bắt đầu nha một dạ. hai ba bắt đầu rồi rô okay, phải nhảy đường khó nha em với chị ca mui sẽ nhảy đường dễ rồi ok bạn ơi bây giờ á thì chỉ cần gọi là một trong hai mình với hoặc là chị ca mui mà về được đích trước á thì coi như bọn mình sẽ thắng luôn anh Siro luôn còn anh, anh Siro mà về đích trước á thì thì coi như là anh Siro sẽ chiến thắng đó ôi anh Siro bị rơi á bạn ơi <laughs> nhanh lên ca mui nhanh lên nhanh lên à không biết rằng là ai sẽ giành chiến thắng đây trời Siro còn còn đằng sau lưng mình kìa bạn ơi à mấy mấy bạn nào mà xe, đang xem video á sẽ có nhiều bạn bảo mình là trời anh phong chơi ăn gian quá anh phong chơi như vậy là anh siro ờ, gọi là à, chơi một mình mà còn chơi map khó nữa như vậy thì là anh siro thua là là cái chắc rồi nhưng mà thật ra là không có phải nha anh em anh siro ổng nhảy cái map dễ y như là nhảy cái map uh, phải nói sao ta anh siro à, anh nhảy cái map khó y như là map dễ vậy đó anh anh nhảy giỏi lắm cho nên mà mọi người cứ yên, yên tâm nha Ủa, à. rồi em đây em đây vâng, sao chị Ủa sao em tụt đây trời Ê, ơi em té nãy giờ cái chục lần tại em phải vừa bắt cua em vừa nói mà cho nên em không tập trung được à mọi người nói mọi người nói nói nói, phụ em đi thôi không sao nói chung là chị ca mui thắng là em em cũng thắng mà cứ yên tâm Thông ơi anh Thông Gì anh Đừng nói nữa em Hãy bật bài anh em tốt để quay video Tào lao tào lao mở bài đó lên làm gì <laughs> Ok rồi Để cây à. đó Bây giờ nè, lên nào, lên nào. Ok. Ui, rô té rồi, rô té rồi. Hè, rô rô rô bằng mình rồi anh em ơi. À, <laughs> ok rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên các bạn ơi. À. Nhanh lên không, nhanh lên không. Người ta đã nói là chùm bắt cua mini world số 1 Việt Nam mà chơi thua hai đứa nước là kỳ lắm nha rô, kỳ lắm nha rô. Ok. Rồi leo nào leo nào Rô đâu ta Rô còn đằng sau lưng mình các bạn ơi Hay không biết mình thắng rô được hôm nay Nếu như mà mình thắng rô á thì cũng cũng bình thường các bạn ơi Bởi vì bọn mình nhảy đường dễ mà Còn rô nhảy nhảy đường khó Nhưng mà có có điều là trong cuộc thi miễn là mình thắng là mình vui rồi <laughs> Ok có anh chị Cao Mui Cố anh Ê, nếu mà mình thắng rô thì mình được cái gì Hả mình thắng rô mình được gì á Ừ ha giờ mình thắng rô mình được gì ta ấy được gì nói trời bởi vì là em với chị là đi đường dễ là quá dễ luôn còn đòi cái gì nữa à, nhưng mà tự nhiên mình mình bắt cua thắng một pro bắt cua phải khác chứ ví dụ như Ôi, là cá bây, cá cược cái gì đi cá cược cái gì bây, đi đâu mấy bây, bây, bây giờ vậy đi nếu như mà phong cận với uh, với ca mui thắng em thì ca mui sẽ bao em với phong cận một chầu là cua bằng đế ủa sao nghe nó hơi sai sai ta ấy ấy là té <laughs> Thôi ờ, lên Nói chung là Rô mà gọi là đã bắt cua đường khó Với lại thi đấu với hai người mà Rô còn thắng nữa Thì em sẽ tặng cho Rô uh, một bộ skin của Liên quân huyền thoại Ờ à. wow. Ờ, nhầm người ta phải gọi là <laughs> Liên liên minh huyền thoại đúng <laughs> chứ Sao lại là Liên quân huyền thoại <laughs> Nghe nó hơi sai sai Chị cũng muốn Phong ơi Hả chị muốn hả Nên chị muốn à ừ, chị, chị, chị bắt cua thắng đi mẹ chị chỉ cần thắng được anh siro rồi chị thì chị kêu anh siro tặng tặng cho chị còn em không có đâu Ủa liên quan gì Tại vì Rô thua Rô Rô phải là tặng hiểu không À ừ dạ quên quên quên Nói chung là Rô bắt cua đường khó mà Rô có chậm một tí cũng không sao Bởi vì là các bạn biết sao không Rô nhường mà đúng không các bạn Cho nên là bọn mình thắng thì cũng giống như là bọn mình thắng được một cuộc thi thôi Chứ trình độ bắt cua mình vẫn thua Rô nhiều lắm Đó Ok ok Nhanh lên cả mua nhanh lên nhanh lên <laughs> đang đang đang nè đang nè Quyên sắc rồi Ơi em thấy anh Siro anh nhảy sau lưng mình kìa trời Phải nhanh lên chị ơi ổng ổng đang đang đằng sau lưng mình luôn kìa gần tới luôn kìa chị ơi nhanh lên nhanh lên anh rô nhanh lắm ảnh không phải là chậm đâu người ta thường nói là sói sói thường rất là nhanh chị hiểu không ổng ổng cứ nhìn em với với với, với, với chị ổng nghĩ em với chị là con mồi cái cổng nhào theo rất là nhanh luôn <laughs> đất công không thì là của anh cái gì à, rô làm sao mà có thể bắt được em đố <laughs> anh bắt được em đố <laughs> anh bắt em được em đố anh bắt được em ok ok em em chạy rồi chị cà ơi ơi ông dí ông dí bạn ơi ok ok leo lên leo lên ơi à, cố lên cố lên sắp thắng rồi rô ơi cớ nha rô đâu để mình coi coi rô bám tường coi ui ông rô ổng không biết làm cách nào mà ổng bám tường hay ấy nhờ mình không biết bám tường luôn anh em kìa kìa nhìn mấy bạn nhìn kìa rô bám tường cực kỳ điêu luyện luôn ơi cá mui sẽ còn đứng đây nữa chạy nhanh lên trời à, đi xem đi xem xem với xem với trời còn nhiều chuyện nữa chị cá mui đây chạy nhanh lên ông ông với ông với nhanh lắm á trời ơi nè ổng sau lưng đây, này nè chết rồi chết rồi ổng sau lưng rồi ông sau lưng rồi chạy nhanh lên chị ơi ông sau lưng kia kìa anh thấy cái đít của ông rồi trời ơi ông siro ông tính táp cái đít của mình các bạn ơi ông xong rồi chạy chạy ờ, nhảy lên nhảy lên ờ, cố gắng lên cố gắng lên rồi gần gần tới đích là chị ca mui rồi em thấy hình như là còn có vài bước đích là mình tới đích rồi đó gần rồi gần rồi lâu quá chị mỏi tay rồi em ơi ừ em cũng mỏi tay muốn chết nè nhanh lên rồi <laughs> rồi rồi rồi ok rô sau lưng các bạn ơi rô dạ, rô đang bắt dạ, bắt dạ. từng bước từng bước thôi mình dạo gần đây mình không có tiền ăn luôn á tiền mua mì gói mình còn không có huống gì tiền mua skin cho rô cho nên thôi thôi mình nhất quyết phải phải thắng trận này mình mà thua trận này cái là coi như là mình hết tiền mua mì gói ăn luôn các bạn ơi bởi vì mình phải lấy tiền đó để mình mua skin tặng cho rô như là lời hứa bạn hiểu không đó ok ok à, ờ, hiểu quá Thôi qua được rồi, qua được rồi Cố lên Camui ơi, cố lên, cố lên Bọn mình đã đi đường dễ mà bọn mình còn thua nữa là nhục lắm luôn <laughs> <laughs> bọn mình đã đi đường dễ rồi bọn mình còn thua anh siro đó là nhục nhã lắm luôn chị <laughs> ok đây đây sắp đến đích rồi quyên rồi quyên rồi quyên rồi quyên rồi ê, ê cho em ăn cho em ăn cái ngôi sao nha em em cũng gần tới đích rồi nè rồi rồi ta cũng nói thế thôi chứ đã đến đâu <laughs> rồi sao lên không ủa, ủa chưa tới hả? one hour later Ui. Xe, em, em ngó xem rô đến đâu rồi rô đến đâu rồi rô rô đang đằng sau lưng mình rô vẫn còn thua mình đến tận hai màn lận không sao đâu không sao đâu nhanh lên nhanh lên chị wow rô ơi rô vừa Trời à. ơi, à, Rôn ơi, Um, em uh, xin xin xin phép thắng thắng trận này nha mặc dù uh, em biết rằng là à, đúng rồi bởi vì là em biết là siro là chùm bắt cua camui cho nên là em mới chơi kèo gọi là cho cho rô nhảy đường khó chị thấy em thông minh không à, em ơi em có biết là vừa rồi là em vừa nhảy đường khó không hả <laughs> gì em vừa nhảy đường khó em vừa nhảy qua đường khó luôn á cái ôi ghê vãi em biết nhảy đường khó luôn hả wow hay hay hay ủa nhưng mà cái đường này sao khó biết của ta nhảy bên đây nè xong ôi, qua đây rồi, ngay làm sao rồi ôi <laughs> <laughs> nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhảy đường nào ta bên này hả ôi đúng rồi nè ừ. nhảy nhảy qua đây ok rồi, nhanh lên nhanh lên nhanh rồi sao lên nghe mày nè ôi à tẻ à, ơi rồi xong luôn rồi xong luôn rồi à, xong luôn đi đường tắt à hay lắm không ạ rồi rồi rô ơi rô rô là tất cả rô ơi rô rô là tất cả cho em gì cho em like gì đó gì đó gì uh, gì bố la phi thuyền gì đó rồi làm ơn liên quan đến bố vậy ờ ha lộn lộn lộn nhầm nhầm ok nhanh lên ca mui ơi nhanh lên nhanh lên nè nè nè ê trời còn chút xíu nữa tay đất rồi rồi rồi té đi rồi ơi té đi rồi ơi té đi rồi ơi té <laughs> đi rồi té thiệt kìa ơi trời hay vãi lời nguyện của mình thành công rồi nè ơi chạy chạy chạy cô cô ơi cô cô là tất cả ok rồi chỉ cần ngồi vào đây chúng ta sẽ giành chiến thắng anh em ơi đâu rồi rồi để mình đứng đây mình chọc quay rồi chị có mui mình đứng đây mình chọc rây mình chọc quay rô anh rô rô rô ơi rô liu liu liu, <laughs> ok nè rô chuẩn bị qua nè ờ, ờ, ờ. ngồi lên trước yeah win yeah. ok bạn ơi <laughs> trận đấu solo này bọn mình quá là khôn luôn anh em ơi chơi khôn vãi nồi chơi kiểu gọi là cho rô đi đường khó <laughs> mình với cá mui đi đường dễ trên bọn mình mới thắng được chứ không thôi là còn lâu bọn mình mới thắng được anh rô các bạn ơi nhưng mà không sao